và hợp mặt bạn bè vào những ngày cuối tuần và không đợi quý anh chị đợi lâu Phúc sẽ ờ, review lô đất ngay bây giờ lô đất của chúng ta có diện tích là chiều ngang 5m và chiều sâu là 45m diện tích là 220m thổ cư là 133m và được chủ chào bán với giá là 6 tỷ 600 triệu cái này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta đường trước nhà của chúng ta là đường thông ra đường TNL44 và thông ra đường Hà Quý Giáp và thẳng hướng này 50m nữa chúng ta sẽ tới ờ, sông Sài Gòn một con sông rất là đẹp và đây là con sông trước nhà của chúng ta rất là nhiều tôm và cá ở đây chúng ta có thể dựng một cái chòi à, dây ra một tí để dành à, hợp mặt bạn bè và ăn sáng uống cà phê với à, gia đình vào những ngày cuối tuần hay vào những buổi sáng thì rất là tuyệt vời nha quý anh chị ở phía trước này còn rất là rộng và còn rất là quan sơ và thẳng hướng này theo khoảng 100m ờ, nữa chúng ta sẽ ra đường Hà Quy Giáp và về ờ, Nguyễn Quanh Gò Vấp khoảng hơn 3 ờ, km về sân bay Tân Thiên Nhất khoảng hơn 8 km nha quý vị một lô đất có diện tích khủng sát trung tâm thành phố và có con đường trước nhà rất là to lớn và một cái view sông rất là đẹp đầy tôm cá nếu anh chị muốn sở hữu lô đất thì hãy nhanh tay điện thoại cho Phúc theo số điện thoại trên màn hình để tới xem vị trí lô đất và gặp trực tiếp với chủ để chúng ta làm việc và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất chúng ta ra đường Hà Quy Giáp cho quý anh chị xem nha khoảng 100 mét à chúng ta sẽ ra ngay ờ, khúc cầu ông Đụng video review ờ, lô đất à, view xong có diện tích lớn của em đến đây xin kết thúc xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video quý anh chị nhớ đăng đăng ký kênh